Xin chào anh em thì uh, hôm nay tôi uh, xin chia sẻ với anh em hai cái công nghệ chơi bầu cua chơi tài xỉu mới nhất của năm 2020 này để anh em uh, có thể tham khảo anh em nhé thì uh, tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái công nghệ chơi tài xỉu trước thì đây nó là một cái máy để chơi tài xỉu nó có tên gọi là máy phân âm hột tài xỉu thì cái máy phân âm này đó là công nghệ mới nhất của năm 2020 thì với cái máy phân âm này nó rất là phù hợp cho anh em làm tay con em đến sân chơi người ta em không luồn được đồ vào hay là không chạm tay được vào hột đấy, bản chất cái máy này đấy, nó nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa để nó phân âm và nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu thế tại sao nó lại phân âm được và báo dung được cho em biết được tài hay xỉu thì anh em biết rồi mỗi hột tài xỉu đấy nó đều có 6 mặt khác nhau đương nhiên khi nó rơi xuống đĩa nó sẽ tạo ra 6 cái âm thanh khác nhau cho dù những cái hột trọ hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng thì nó đều ra 6 âm thanh khác nhau anh em nhé cho nên là hột gì cũng được nắp đĩa gì cũng được cái máy phân âm này nó đều uh, có thể là nghe được và phân âm và báo dung cho em thì anh em lưu ý với tôi này bản thân cái máy này là nghe âm thanh để phân âm và báo dung tài xỉu cho nên độ chuẩn xác của nó là đạt lên đến 80 phần trăm thôi anh em nhé tức là 10 chén anh em sẽ được chuẩn xác 7 đến 8 chén là chắc chắn còn khẳng định với em không có một cái máy phân âm nào chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé thì với cái máy phân âm này đấy nó được sử dụng pin pin thì rất là sẵn thôi 5 đến 10 ngày hết pin anh em tự thay pin đấy máy này nó chống mọi tiếng ồn anh em biết rồi đấy trước đây anh em sử dụng một số dòng ấy nó à, không được chống ồn anh em vào sân chơi nó có ồn nó có tạp âm nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng cái độ chuẩn xác của nó thì với cái máy phân âm thế hệ mới này là loại bỏ mọi tiếng ồn nhưng ồn ở cái mức độ tai anh em nghe được thì máy nghe được còn ồn lớn quá áp mất cái âm thanh của hột đi thì tai mình không nghe được là máy cũng không thể nghe được anh em nhé đây tôi sẽ để đây đây, và tôi uh, chuẩn bị cho anh em là một cái lắp trọ này một cái đĩa trọ và một số hột trọ đây và tôi đã thử nước muối đấy anh em nhé hột thì nổi hoàn toàn bình thường đấy anh em lưu ý nhé với cái máy phân âm này đấy, thì ai cũng có thể chơi được anh nhé Đấy, anh em không cần phải luồn bất cứ gì vào hay cũng không cần phải chạm tay vào hộp anh em ạ đây tôi đã thử nước muối này hộp thì nói đây nhá tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hộp bất kỳ đấy hột trọ hay hộp cắt âm bo tròn phá tiếng đều được hay hột 11 12 13 14 đều được anh em nhé đấy, anh em không cần quan tâm sân chơi mình sử dụng cái cái đồ gì anh em nhé đấy. tôi sẽ lau khô đi này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 đây thì trên tay tôi là thanh nam châm đây tôi sẽ thử nam châm cho anh em nhé Đấy, nấm châm trắng rất là hít nhá đây có công hít đây đĩa cũng vậy đây Đấy. thì những cái bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng anh em nhé anh em vào sân chơi anh em phải kiểm tra thật kỹ cho tôi anh em nhé Đấy. Thì, à, sau đây tôi sẽ soi đèn cho anh em này Đấy, cái máy phân âm này chơi đồ trọ anh em nhé đấy, đồ chợ hay đồ công chuyện đều được đấy, nó rất là thuận tiện cho anh em nhé đấy nắp đĩa hoàn toàn bình thường nhé, em vào sân chơi ấy, cứ nắp đĩa xoay xuyên là ok hột cũng vậy nhá hột xoay xuyên đây đấy đấy em rõ còn những cái hột công chuyện đấy anh em xoay đèn này chắc chắn nó sẽ đục em nhé đây rõ không đấy đồ là hoàn toàn bình thường nhé thì anh em mà quan tâm tới những cái đồ chơi công chuyện này thì anh em có thể là liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em cơ sở tôi có rất nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hack trên điện thoại đây đấy. đấy thì với cái máy phân âm này em mang đến sân chơi em bật máy lên này và để trong người em ngồi vị trí một mét rưỡi đổ lại anh nhé đây tôi sẽ để ở đây và test thử cho anh em thì anh em lưu ý này máy báo một dung anh em xỉu máy báo hai dung anh em ấy tài máy báo một dung đây anh em ấy xỉu của tôi xỉu này chín mười nút này đấy thì à, tại sao em phải ngồi một mét rưỡi thì bản thân nó là nghe âm thanh để phân tích cho nên anh em cố gắng ngồi cái phạm vi một mét rưỡi đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để cái máy nó nghe cái âm thanh của hột dơ đĩa và nó phân âm nó báo dung cho em anh em nhé máy báo hai dung anh em hãy tài tôi tài này 14 nút này Đấy, anh em vào sân chơi người ta có sóc dài cũng được em nhé bản thân cái máy của mình nó là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa cho nên là sóc dài đều được em nhé máy báo hai dung đây em ấy tài tôi tài này 15 nút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 anh em anh tiếp tục đánh tài tôi tài này 12 nút này rất là ok anh em nhé đấy nắp đĩa quân hột gì cũng được anh em cũng không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đấy với cái máy này anh em nên đánh đều tay cho tôi là anh em có thể giành chiến thắng 100 phần trăm em nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xíu này đấy đây tôi sẽ để ở đây này em này đấy máy không hề dung nhé đấy, chống mọi tiếng ồn anh em nhé nên em cứ yên tâm luôn đấy sân chơi có ồn anh em đều thể chơi được đấy nhưng anh em lưu ý nhé ồn cái mức độ tai mình nghe được thì máy nghe được còn ồn lớn quá áp mất âm thanh của hột rơi nghĩa đi là máy không thể nghe không thể phân tích được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này 11 nút rất ok nhé đấy anh em quan tâm tới cái đồ chơi tài xỉu này